để cho qua chuyện cần dấu nếu lý thước đó con người mình đã từng đi đến đâu thấy ở xung quanh mình không ai quen ngồi đến cách nào mình là người nào trái mơ mộng hai đến cách nào mình là người nào trái mơ mộng hai